Ta là một thư sinh biết rõ lương tâm là gì Sao có thể nói dối chứ Người có học Người có học giỏi nhất nói dối làm giả ngồi bút viết ra Cái gì mà không dám viết Cái gì mà không làm giả Thời buổi này Nếu như tin vào những người có học có khác nào tin vào việc Heo nái biết leo cây đâu Sao có thể sử dụng người có học như vậy Đạo khổng mạnh giống là Được rồi được rồi Mau nhận tội đi Tội không đâu Sao có thể nhận Không nhận Bọn ta không nhận Quả nhiên là bọn du dân Người đâu Truyền nhân chứng Truyền nhân chứng Nhân chứng có cả nhân chứng nữa sao Nhìn kìa Tiểu nhân bái kiến quyển Thái Gia Đại Nhân Đứng dậy đi Nói rõ xem tình hình hôm nay như thế nào Tối qua lão gia nhà tiểu nhân đã mở tiệc thiết đại quyển Thái Gia Đại Nhân Một lòng đưa ra sự cống hiến lớn nhất cho bổn quyện Quả là đáng kính đáng kính Mở to mắt mà ăn nói sàng bậy Đúng đó Không biết từ đâu đến một nhóm không phải người bản địa Tự ý xông vào nhà dân Còn làm ra vẻ là bọn thầy mo Muốn thừa nước đục thả không lấy trộm tài sản Nhìn là biết ba người này không ý tốt Đúng Nói hay lắm Tiếp tục nói Mọi người nghe cho kỹ đi Ông Nói bậy Nói bậy Đột nhiên bọn chúng rút ra một con đao lớn Kề sát cổ của quyền thái gia Quyền đại gia không hổ danh là đại anh hùng Không hề sợ hãi Quay lưng đi là có thể áp chế bọn chúng Sợ đến nỗi tè bậy luôn thì có nhưng mà bọn xấu này quả thật rất hung hãn Là dám ra tay với quyền thái lão gia kính yêu của chúng ta Mọi người sao có thể buông tay Khẩn xin quyền thái gia xử phạt nặng Để bình công phẫn nộ của dân chúng ăn nói sàng bậy Quyền thái gia chuyện này quả thật thiên lý bất dung Quyền thái gia hãy vì ba tánh trong quyền Ngài nhất định phải bảo trọng sức khỏe của mình Đồ nịnh hót Được Các ngươi lui xuống Dạ Đồ nịnh hót Xem ra bổn nguyện muốn giúp các ngươi cũng không giúp được Kéo ra ngoài chợ Trảm ngay tại chỗ Cái gì Không được Viện Thái Giang Không được Nhưng mà Ta sẽ để các người được toàn thay Để thể hiện sự rộng lượng của ta Cái này Không được Ta không phục không phục Người đông Kéo xuống dưới Dạ Không thể nào Không được Đại nhân à quan quá Cứu mạng với Ta không phục Ta không phục Bãi đường Đại nhân quan ức quá Quyền Thái Giang Đao hạ lưu nhân Dì thiến Tiêu Dì thiến Tiêu Cặp đệ Sao vậy Đừng nóng ruột Mọi người sẽ nghĩ cách Nhất định phải cứu được họ Nhất định phải cứu được họ Quỷ Thái Gia Ngày đến rồi à Hôm nay lại phải làm lo liệu chuyện rắc rối của các người Dạ phải, dạ phải Ân tình đại nhân tiểu nhân nhất định ghi nhớ trong lòng Ngài xem, hôm nay tiểu nhân mang rất nhiều huynh đệ đến Để mắt con ba tên này là trốn thoát Ngài yên tâm, ngài yên tâm Nguyễn Thái Gia Sức khỏe của ngài không được khỏe sao Thì hôm qua bị mấy tên tặc tử đó làm cho sợ khiếp Đến giờ lòng người của ta vẫn còn đau nhói Nguyễn Thái Gia Ngài cầm đi Huynh đệ với nhau còn phải làm vậy sao nào nào nào Tịnh dưỡng sức khỏe Chút tâm ý thôi mà Không được giết Không được giết Bá tánh đều đang giúp chúng ta Cảnh tượng ngày hôm nay Bá tánh không ai chịu giúp chúng ta Cảnh tượng khó xem thật đó Cái này hãy yên tâm Qua đây Không được giết Không được giết Không được giết Không được giết Không được giết, không được giết. Muốn giết thì giết, muốn chặt thì chặt Còn gì phải làm mấy cái trò này chứ Trời ạ à, Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Ta sẽ chết dưới đoạn đầu đài này Cuộc đời quả là nhiều thế sự khó lường Mẹ Hãy tha thứ sự bất hiếu của con Trần Tam Luộc Xem ra chúng ta khó mà thoát khỏi cái chết Các nhân thiên tướng Hiền đệ, đệ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả Là thúc Tam Luộc Hại hai người chịu khổ rồi Thiếu gia Ngộ nhỡ hôm nay không qua được ải này Hãy tha thứ cho La Thúc Không kịp thời cứu cậu thoát hiểm Tam lục Chết không đáng tiếc Chỉ là phụ lòng với niềm hy vọng của mẹ Ngay cả việc con cháu đầy đàn cũng chưa làm được à? Ta mới quen đây Là nam không phải là nam Là nữ không phải là nữ Mẹ ta nói Huynh âm hồn không tan Nên ta cứ bám theo Huynh Đồ mọt sách nói cho Huynh nghe nhé Vì Huynh mà ta đã lừa cả mạng đó Ta biết Đều tại tên thổ phỉ lão đại đó Hồ đồ quá mức Hiền đệ Ta có thể bảo đảm Đại là một năm tử hán đường đường chính chính Trần Tam Lục Cặp đệ Đã chết tới nơi rồi Mau nói sự thật cho Tam Lục nghe đi Trần Tam Lục Ta nói cho Huynh nghe nha Ta thật ra Ta là Điêu dân Lôi cặp đệ Trần Tam Lục La Thành ba người Là người của Trấn Quan Hỷ vốn không phải dân lành tại trấn Nay lại chạy đến bổn quyện bổn thôn Trộm giặc, cướp bóc Không gì không làm Bắt cóc quan viên triều đình Không phải đâu Thật sự tội lớn tại trời Thiên lý bất dung Ngươi nói bậy Bọn thuộc vị các ngươi Làm bao nhiêu điều ác Chết không toàn thay Thượng hình Cặp đệ, cặp đệ Cặp đề Để ta qua đó Để ta qua đó ngay Trời ơi Ông mở to mắt mà nhìn đi Người làm quan bất nhân Dân chúng làm sao mà sống được Thiếu gia Là lão có lỗi với cậu Là ta có lỗi với mẹ của cậu Mẹ Mẹ Tam lục Không cách nào họ lưu được nữa Mẹ Xin hãy tha thứ cho sự bất hiếu của Tam lục Đồ mọt sách Cho đến chết Quân vẫn không nhận ra ta là một cô nương Cho đến chết Ta cũng không cam lòng Thiếu gia Cặp đệ Cặp đệ Họ bị quan đó Căn cứ vào luật pháp của bổn triều Ba người phạm rất nhiều tội Chỉ có mỗi tội chết Không được chống án Quan quá Quan quá Cặp đệ không được chết Cặp đệ con mà chết Mẹ cũng không sống tiếp được nữa Quyền Thái Gia Quyền Thái Gia Bọn bắt cóc là ta Ông giết làm người rồi Người mà ông cần giết là ta Lùi xuống, lùi xuống mắt cho ta Vì thiên tiêu, đừng vậy mà, tên cẩu quan Nếu như còn làm sát người vô tội Người sẽ có báo ứng đó Người mau thả họ ra, mau thả họ ra Ta không chờ được nữa, lại dám ta gan tại trời Buông lời ngông cuồng Theo ta, chặt đầu của bà xuống trước Người đâu, bắt bẫy lại cho ta Muốn bắt thì bắt ta này, đồ cẩu quan Vì thiên tiêu, mẹ Thiên tiêu, buông ta ra, buông gì thiên tiêu ra Bổn quan từng gặp cầu tiền cầu quan Chưa ai cầu chết cả Người đâu, bắt hết bọn điên này lại cho ta Dạ Mẹ thả ta ra La Túc Buông ta ra Buông bọn ta ra Không được giết Buông ra Không được giết Không được giết cặp đệ của ta Buông ta ra Buông họ ra Buông họ ra Không được giết họ Không được giết họ Đao hạ lưu nhân chân yên Ngươi chính là quyền quan của bổn huyện Châu Kim Quy Ngươi là ai Lại dám gọi thẳng tên của bổn huyện Nhìn thấy lệnh bài của dân trung tướng quân Còn không mau quỳ xuống <laughs> Nghe rõ đây Ta chính là con gái của dân trung tướng quân Tên dân yên nhân là tiểu thư đại giá quan lâm bổn quan không kịp nên đó mong tha tội nhiều tiểu nhân đáng chết tiểu nhân đáng chết đáng chết đáng chết châu kim quy bây giờ ông làm vậy đã quá muộn rồi ta đã mời cha ta thượng tấu triều đình trần tâm lục lô cặp đệ la thành đều là những người bạn cùng ta đi về phương bắc ông một không nhân chứng hai không vật chứng đã du khống họ cấu kết thổ phỉ còn phán tội chết cho họ thả người thả người thả người Không được thả Không được thả Tốt quá rồi Tốt quá Tốt quá rồi Cặp đệ Cặp đệ Lão la Mẹ ơi Cặp đệ Lão la không sao rồi Nè Đi đâu vậy Cặp đệ Chạy đi đâu hả Qua đây Qua đây qua đây Quỳ xuống Quỳ xuống Thế nào Hôm nay xem được vở kịch hay rồi nhỉ Cô nãy nãy Ta sai rồi Ta có mắt không trồng Đánh hay lắm Ta có mắt không trồng Ta không phải người Tha cho ta nhé Cô nãy nãy Muốn ta thả người ra Dễ thôi Nãy nãy Cô nói sao thì làm vậy Chỉ cần ta có thể làm được là được Thì ra hắn là đầu hối sao Trả lại đây Tóc, tóc giả của ta Trả lại đây Bây giờ ngươi có gọi ta là thiên dương lão tử cũng vô dụng thôi Các vị hương thân phụ lão Tên đầu lĩnh thổ phỉ này làm biết bao nhiêu đội á Chắc chắn trong lòng mọi người đã tích tụ không ít quán khí Hôm nay, hôm nay chính là cơ hội tốt để mọi người báo thù Mỗi một người trên cái đầu bóng lượng của hắn Bắn một tiếng gian dội Nào nào nào, mau lên đây đi Đánh, đánh, đánh Đừng mà Đừng mà thay cho ta đi mà Đánh đánh Đánh hay lắm Đánh hay lắm Bắn đi Bắn đi Bắn Cặp đệ Đừng giận nữa được không Cô là ân nhân cứu mạng của ta Ta làm sao dám giận cô chứ Miệng thì nói không giận Nhưng nãy giờ từ pháp trường về đây Lại chẳng chịu chính diện nhìn ta Cô là thiên kim tiểu thư Ta là gì chứ Ta là đồ khốn Đồ vô lại Trước kia không biết thân phận tôn quý của cô Cho nên không biết sống chết Không biết lớn nhỏ Ăn nói bậy bạ à, Sau này à, Ta phải tránh cô xa Sớm tôi đốt ba nén nhang Đa tạ ơn cứu mạng của cô Còn mấy cái khác Ta thấy bỏ qua đi tập đệ Ta thật lòng xem mọi người là bạn tốt đó Ta thật sự Ta thật sự không có ý muốn lừa gạt mọi người Đừng có đau lòng Ta không biết phải làm thế nào để an ủi thiên kim tiểu thư Lôi hiền đệ Chúng ta đều nhận ân cứu mạng của dân yên cô nương Tuy rằng lừa gạt trái phải lễ nghĩa Nhưng mà lời nói dối thiện ý Chúng ta cũng nên hiểu mà Trần Tam Lục Đây là chuyện của ta và dân yên Đừng nhúng tay vào Tam Lục Quỳnh nói ít vài câu đi Ta và cặp đệ đích thực Có mối giao tình sâu đậm Giữa hai chúng ta vốn không nên che giấu điều gì Đích thực Thân phận của dân Yên cô nương làm ta hết cả hồn Nhưng mà ai lại không có nỗi khổ Không thể nói ra kia chứ Đúng vậy Ta có Vậy còn huynh huynh có không Có không Tập đệ Đừng giận ta nữa mà Vậy ta hỏi cô một câu Ngoài việc cô là con gái của tướng quân Cô còn bí mật gì giấu ta nữa không Ta đôi hiền đệ Đệ đừng có ức người quá đáng Đàn ông thối cầm miệng lại cặp đệ Cô có còn nhớ cha mẹ ta đã ban hôn cho ta từ lúc ta còn trong bụng mẹ không Nhớ chứ Cô nói Người đàn ông đó phong lưu thành tính Cô bỏ nhà ra đi Chính là muốn trốn tránh hôn sự đó Đúng vậy Nhân vật nam chính của sự việc đó chính là Cao Phúc soái Dân cô nương Cô có hôn bước à? với Cao Huynh sao nhưng mà Cao Huynh nói Người vợ chưa cưới của Huynh ấy Xấu xí vô cùng Còn cô Đúng vậy đúng vậy Ta nhớ ra rồi Người mà cô sẽ gả là Cao Phúc Soái sao Câu ngon nói đó là ý gì Hữu duyên bao xa Cũng gặp được Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phục Ta và huynh cho dù mặt đối mặt cũng không tương phục được tha tội nói thẳng của tài hạ Ta có một chuyện Không hiểu lắm cứ việc nói thẳng Đã là bằng hữu sống chết của nhau rồi Vốn nên thẳng thắn với nhau Lúc nãy Lôi hiền đệ mệnh lệnh ta đàn ông thối câm miệng lại Ta không hiểu Không lẽ lôi hiền đệ không phải đàn ông Tam lục Trước giờ vẫn luôn làm theo một nguyên tắc Điều gì mình không muốn đừng làm cho người Nếu như có người phê bình Tam lục rất giống con trai Tam lục nhất định sẽ cảm thấy không vui cho nên mỗi lần nhìn thấy lôi hiền đệ Để lộ tư thế của con gái Ta liền cảnh cáo bản thân Tuyệt đối không được cười nhạo hiền đệ Cũng không được gì vậy mà coi thường khí phách anh hùng của hiền đệ Được rồi, được rồi, dừng đi Quả thật là mong hồi sao Mong mặt trăng mới mong được ngày huynh hiểu ra được Câu hỏi cuối của huynh vừa nói là gì vậy Huynh nói lại lần nữa đi Ta nói Dương Yên cô nương Có phải ta đã hỏi nhầm câu hỏi gì rồi không Trần Tam Lục Ta nhớ ra rồi Tiếng hát lúc nãy của hiền đệ Ta hiểu rồi Ta sẽ không hỏi nhiều nữa Nhớ ra cái gì vậy Cái gì mà không cần phải hỏi nữa Tiếng gầm thét của hiền đệ Không phải là khí mà người đàn ông bình thường có được Cho nên ta hiểu Hiền đệ không phải đàn ông Trời ạ, à, quả là viên đá biết gật đầu Mặt trời mọc ra từ hướng Tây rồi Nói chuẩn sáng hôn Lôi hiền đệ không phải là người đàn ông bình thường Tự cỏ thánh hiền cô đơn nhiều Nhưng mà dưới ngoại hình ngang ngạnh của hiền đệ Có được sự tu dưỡng siêu phàm Chỉ có võ tòng lý quy Trong thủy hữu mới có thể đưa ra so sánh Phàm phu tục tử như ta không thể nào hiểu nổi ờ. <laughs> <laughs> Trần Tâm Lục à Trần Tâm Lục Quả là một tên mọt sách Ta nói thẳng luôn nha Thật ra lôi cặp đệ chính là con gái Nhìn lại mình đi Đọc nhiều sách như vậy rồi Còn có thể nói ra quá trời đạo lý Ta thật sự phục rồi đó Thật đó Cao Huynh Huynh nói cái gì Lôi cặp đệ là con gái Không giống sao Giống sao Lôi hiền đệ sao có thể là con gái được Cặp đệ Cặp đệ à, à. Trần Tam Lục Đánh đòn cảnh cáo Làm người tỉnh ngộ Tỉnh chưa vậy Cao huynh Hiện giờ đầu ta toàn là câu hỏi Hãy cho phép ta suy nghĩ lại Có gì đâu mà suy nghĩ Rất đơn giản Cô gái của ta từ người xấu xí trở nên thần tiên Còn cô gái của cậu từ hiền đệ trở thành hiền muội Hai đàn ông chúng ta đều bị gõ kiến gõ mù mắt rồi Cao huynh Chuyện này phải bắt đầu từ đâu đây Có lẽ Phải bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên khi hai người gặp nhau Gặp nhau Ánh mắt đầu tiên Mọi người qua đây xem nào Qua đây xem nào Đưa lại cho ta Đưa lại đây Đưa đây Sau đó Trần Tam Lục Hai người có bí mật gì không nói cho ta nghe sao Không có không có Cao Huynh Huynh nghĩ nhiều quá rồi Ta về phòng trước đây Nè Tên một sách này Đúng là một sách mà Vậy Vậy Không lẽ người mà mình đụng Không phải hiền đệ Là hiền mùi Tiểu huynh đệ Tiểu huynh đệ Tiểu huynh đệ mau tỉnh lại đi Thỏ được chân mấp máy Thỏ cái mắt mê tơi Cặp thỏ song song chạy Nhận ra ta được cái mới tài. Hiền đệ Đừng trách người làm huynh này Huynh thật sự không thể phân biệt được <laughs> Lão là thối này là cái quái gì vậy Kêu người ta ra ăn cơm lại chẳng thấy ai xuất hiện vì à. thiên tiên tiệc ăn mừng này Ngoài gì ra Không ai nuốt trôi được Chẳng phải cậu họ cao sao Trời có sập xuống Vẫn còn có cậu chống đỡ Ai nuốt không trôi chứ Huống hồ gì bây giờ trời có sập xuống đâu Trên đầu mỗi một người đều có một bầu trời Bầu trời của người ta sập xuống Cao phúc xoáy này làm sao mà đỡ chứ Lão La Sao chỉ có mình tam lục vậy Còn cặp đệ và dân yên đâu rồi Ta không thấy hai người đó Đứa con đó của ta Có đồ ăn ngon nó. Nó là Người đi đầu kia mà là có chuyện gì nữa Rất đơn giản Dân yên không muốn gặp ta Còn lôi cặp đệ Lại không muốn nhìn thấy Trần Tam Lục Tam Lục Cậu tự mình nói đi Dì Thiên Tiêu, xin lỗi Vì trước giờ ta luôn xem cặp đệ là con trai Hành động có chỗ mạo phạm Xin tha thứ cho sự vô tình của Tam Lục Cuối cùng cặp đệ đã nói chuyện này ra rồi sao Trong thời gian qua Ta xém chút là buồn bực chết rồi đó Sau này mấy chuyện bảo mật này Đừng tìm ta mà làm Cậu còn nói mình là người có trọ Ngay cả một bản tính cũng không bằng Cái này liên quan gì tới cái bản tính kia chứ Là thuốc Cái bản tính chỉ cần đụng nó là nhúc Còn Trần Tam Lục này đụng thế nào cũng không nhúc Bất luận ai nhắc nhở thế nào cũng không thông suốt nổi Vì Thiên Tiêu Ý của gì? có phải vậy không Cậu quả là người chu đáo đó Cứ như là con sâu nằm trong bụng dì thiên tiêu này vậy Đáng tiếc Cặp đệ nhà ta không thích cậu Nếu không ta chắc chắn sẽ chọn cậu làm con rể của ta đó Đừng mà đừng mà Tuyệt đối đừng Thật ra thì ta và bạn tính còn kém xa nhau lắm Nhiều lúc ta như một con lừa kéo mãi cũng không nhúc Ta không xứng đôi với lô cặp đệ thông minh lanh lệ Không xứng không xứng Thiên tiêu Bà đó cũng không được trách tam lục thiếu gia Cặp đệ nhà bà trời sinh đã có tính cách nam nhi Nếu như không phải hôm đó bà đau lòng quá độ Nói lỡ lời ngay cả ta cũng không nhận ra Dì Thiên Tiêu Dì và La Thúc đã giao tâm rồi sao Lão La Tâm miệng ngay đi Vậy hai người mau ăn cơm đi Ta và Tam Lục Cùng đi tìm hai người Không muốn nhìn thấy bọn ta Tam Lục đi thôi Họ vẫn chưa nói mà Đi thôi mau lên Mau lên mau lên Lão La chết tiệt Tại ông hết Cả bàn ăn đầy ấp, Mọi người đi cả rồi Thiên tiêu à Hôm nay ta xin kính bà một ly Thông qua chuyện lần này Ta thấy được sự dũng cảm không sợ hãi của bà Tuy rằng bà thường làm việc lỗ mãn không màng hậu quả Nhưng cũng không mất đi nghĩa khí hiệp nữ Nào Trước khi đánh cho trước mật ngọt Ta không biết nên vui hay là nên buồn đây Không hiểu Bực mình Nào Ta kính bà cặp đệ Miệng dinh cao thế này Có thể treo chai dầu lên luôn rồi Không lẽ cô còn dẫn tam lục sao Ngoài hắn ra thì còn ai chứ Chúng ta đều có phiền não của riêng mình Rõ ràng là hai cô gái Tại sao lại giả làm trai Còn bắt ta phân biệt Tại sao vậy nhỉ Cái này mới thú vị Chỉ khi trải qua được vô vàng sự trải nghiệm Mới có thể thấy được giá trị của chúng ta Bỏ đi bỏ đi Trên sách ghi Con gái và tiểu nhân là khó dạy bảo Tam lục à Những gì trên sách ghi chỉ là lý thuyết mà thôi Theo ta thấy Nhiều cô gái Họ không phải là tiểu nhân nhưng mà Cao Huynh Trên sách nói Trên sách nói Thư trung tự hữu hoàng kim ốc Thư trong tư hữu nhạn như ngọc Cậu học nhiều sách như vậy có được chưa Nhưng mà Cao Huynh trong sách còn nói Khổng tự giết, mạnh tự giết, trạng tự giết, tôn tự giết, lão tự giết Ngày nào cũng giết đi giết lại Họ có thể giúp gì được không Họ có thể giúp cậu yêu đương không Họ có thể giúp cậu sinh con không Họ có thể giúp cậu sống qua ngày không Cái này Họ có thể dạy ta biết được đạo lý làm người Dạy ta tam cư ngũ thường nếu như những thánh nhân này dưới số vàng biết được Họ nhất định sẽ hối hận Hối hận cái gì? Hối hận sách của họ để cho người đời sau như cậu không cưới được vợ Ta không đồng ý cách nói của huynh Mạnh tử viết Mạnh tử viết Đạo lý của thiên địa dạng vật Cậu còn phải học nhiều hơn nữa Thiên Địa Dân nhiên Cha mẹ của cô tại sao lại đặt tên cho cô là Y Cô nhìn cái y ngựa đi Vừa cứng vừa xấu Nhưng cô lại vừa trắng vừa xinh Chẳng hợp thế nào cả Có phải ngay từ nhỏ cô được sinh ra Ở trong chuồng ngựa không vậy Yên của ta không phải là yên đó Mà là yên trong chữ xinh đẹp Không phải yên trong yên ngựa đâu Ta biết ta lại sai rồi Lại bị người khác cười Tóm lại không học hành gì chắc chắn sẽ làm trò cười cho thiên hạ Xin lỗi xin lỗi Ta đâu có phải cố ý đâu cặp đề Xem này Ta chính là Yên này đây Sao ngay cả tên mình cô cũng gọi sai vậy Chữ này ta biết Ta đã chơi nhiều năm Đây là mẹ Cô tên Dân mẹ Không phải là Dân Yên Cô đã gọi lâu lắm rồi Dân mẹ Dân mẹ Dân mẹ Được được Cặp đệ à Hiện giờ Tâm Lục đã biết cô là con gái rồi Cô định thế nào đây Ta làm sao chứ Ta đâu có thể làm sao Còn có thể làm gì Cô dự định sẽ chủ động xuất kích Hay là bị động phòng ngự Cô đang đánh trận sao Lô cạp đệ Ta nói cho cô nghe Yêu phải lớn tiếng mà nói ra Vậy cô không yêu Thì cũng phải nói cho mọi người biết Đương nhiên rồi Ta và Cao Phúc Soái chẳng có chút tình cảm nào Ta sẽ không ngoan ngoãn khuất phục đâu Ta thật sự không nhận ra Cô quả là người có cách nghĩ riêng Cô cũng được đó Chỉ cần cô có được một trái tim dũng cảm Nhưng mà Dù sao thì Ta cũng chỉ là một cô con gái Cô gái thì sao chứ Con gái thì cũng có thể tự mình dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của bản thân Thật vậy sao Đương nhiên Tự do Đây gọi là tự do Cô hiểu chứ Tự do Thời tiết tốt quá La Thúc xin chào Cao à? thiếu gia Sáng hôm nay sao dậy sớm vậy Tiểu ngực đáp đâu rồi Tiểu ngực đáp lại à? cái thằng vô lương tâm Ngủ như heo chết vậy Vậy cùng ăn sáng nha ờ, ờ, ờ, Không cần đâu Ta có chuyện phải ra ngoài một à, chuyến Cao công tử Mới sáng sớm đã phải ra ngoài làm gì sao Chú chim dậy sớm Có sâu ăn <laughs> Dân yên cô nương rốt cuộc thích món đồ gì Mình rốt cuộc nên mua thứ gì cho cổ đây Như vậy cô ấy mới chịu tiếp nhận được Xem trước tình hình rồi hãng tin Cái này Lão bà bà Bà sao vậy Bà không sao chứ Không sao Có lẽ bà bị thương rồi Vậy nha Để ta đưa bà đi đại phu Không được Nhà của ta còn một lão già đợi ta về Cẩn thận một chút Chân của ta Không sao không sao Để ta giúp bà nhé Thời buổi này Có được một chàng trai như cậu Không còn nhiều Cô nương nhà nào Nếu như gả được cho cậu Sẽ hạnh phúc lắm Lão bà bà Trước giờ chưa ai từng nói mấy lời này với ta Lão bà bà Chân của bà có lẽ đã bị thương Để ta đưa bà đi xem đại phu nhé Không cần không cần Chỉ là bệnh dài nhiều năm thôi Chàng trai trẻ Không biết có thể nhờ cậu đưa ta về nhà không Đương nhiên là được Bà hãy chỉ đường Ở ngay phía trước Đa tạ Cẩn thận Lão bà bà Sắp tới nhà bà chưa Sắp rồi Sắp tới rồi Nhưng mà rừng núi sâu thẳm Tuổi bà đã lớn Chân lại bất tiện Ngày nào cũng phải ra ra vào vào Vất vả lắm Ta không cảm thấy vất vả Vậy con của bà đâu vốn dĩ có Sau đó Mất rồi Cái gì Chàng trai trẻ tốt bụng Cậu đưa ta tới đây thôi Tới đây Nhưng mà gần đây Chẳng giống chỗ có người sinh sống Lão bà bà Chân của bà chẳng phải bị thương rồi sao Đây mà là thương thật sao à, Vậy bà không có gì thì tốt Vậy bà cứ tự nhiên ta xin cáo từ Muốn chạy Không dễ chút nào Hôm nay chính là ngày chết của Cao Phúc Soái người Cao Phúc Soái Tại sao bà biết ta là ai Số cuộc bà là ai Tại sao lại muốn giết ta Ta là ai không quan trọng Điều quan trọng là Ta muốn giết ngươi Bà Chúc mừng ngươi Đã trúng lãnh tử ngũ độc của ta Lần này Cho dù cha ruột của ngươi là thiên dương lão tử Cũng không thể cứu nổi ngươi Thảo nào Thảo nào sở Nguyệt Lại cho ta cẩn thận Đông phương bất hối Lần này Ta cũng phải để ngươi nếm mùi Mất đi người thân nhất Hãy cứu ta Cứu ta Cứu ta với Xin hãy cứu ta Cứu ta Cứu ta với Thời gian ăn cơm đã tới Tại sao vẫn chưa thấy bóng của Cao Huynh vậy Thiếu gia nhà ta tâm trạng không tốt lắm Để ta ra ngoài đợi thiếu gia Tâm trạng ai tốt Chúng ta hình như có duyên với cái thôn này vậy Đi mãi cũng không qua được Miệng quả Cao Phúc Soái sẽ về ngay thôi Thiếu gia Thiếu gia Cậu sao vậy Thiếu gia tỉnh lại đi Người đâu Có ai không Thiếu gia Thiếu gia Sao vậy Thiếu gia Sao vậy Tỉnh lại đi thiếu gia Có ai không Thiếu gia Đây là vũ khí của môn phái nào vậy Sao lại độc ác như vậy Độc châm này có lẽ là lãnh tử ngũ độc Lãnh tử ngũ độc Là món gì vậy Kim này được dùng độc của bò cạp sắn, dện, trích, cốc ngâm thành Độc ác hơn chính là thêm vào phương thuốc Độc môn lãnh môn Khiến cho độc của cây kim này nâng cao không ít Nếu như đi vào quyết dịch Thật sự vô phương cứu chữa Vậy lãnh môn là gì vậy Thế gia võ công năm xưa Nổi tiếng với việc độc ác vô tình Vậy liên quan gì tới Cao Huynh chứ Thiếu gia Ta lo lắng mục đích thật sự của họ là cậu Cao Phú soái này Chỉ là con ma chết thay Nó có quá gì vậy chứ Cao Phú soái còn đang sống sợ sợ kia kìa Hiện giờ ta chỉ tạm thời phong tỏa huyết mạch của cậu ấy Để độc tố không chảy vào nhanh như vậy Nhưng mà đây chỉ là cách tạm thời Không phải là cách lâu dài Không lẽ lại là ta hại cao huynh sao Đồ mọt sách Bây giờ chưa phải lúc để huynh tự ái nái Chúng ta là một chỉnh thể Quả đã đến Mọi người phải cùng nhau gánh giác Đúng Nói hay lắm Mẹ thích nghe Cứ mặc kệ lãnh môn hay khoai môn Cho dù là nam thiên môn Cho dù phải trèo cũng phải trèo qua Thiếu gia Thiếu gia tỉnh rồi Dân yên cô nương Cứ Dân yên Là cô sao Đừng nói nhiều Nói chuyện sẽ khiến cho độc tố vào cơ thể của người nhanh hơn Ta không biết Ta đã đắc tội với ai Họ lại muốn giết ta Ta kêu người đừng nói chuyện Người không nghe thấy sao Dân yên Ta... Ta không biết Ta... Lần này ta... Ta... Ta còn rất... Rất nhiều chuyện muốn... Muốn nói với... Phúc soái Phúc soái Bây giờ phải làm sao đây Cái hắn trúng Không phải là độc bình thường Không sao không sao Dân yên Lần nào chúng ta cũng gặp dữ quá lành Ta tin rằng lần này cũng không ngoại lệ Có đúng không Bây giờ chúng ta cứ yên ở đây Cũng không phải là cách Dân yên Chúng ta mau nghĩ cách xem thế nào Cho dù là ngựa chết Cũng phải trị thành ngựa xong Lão La Ông quả thật rất có phong thái của hiệp khách Đúng đó đúng đó Có gì cần thiết cứ việc giận ta Ta có thể đi mua thuốc mà Vậy thì mụ phụ trách là mọi chuyện lạc vặt khác ừ, Đúng à? Đúng à? Mọi người chúng ta kết thành một sợi dây Khó thế nào đi nữa cũng sẽ không thành vấn đề ừ. Làm việc Làm việc đi nào Tiểu ma qua Mấy thảo dược này có thực sự ép được độc tố ra ngoài không Đương nhiên rồi Tiểu thư nhà ta nói không sao thì chắc chắn là được Bây giờ đây là cách duy nhất rồi Nhất định phải thử Lão la nè Ông nói thật đi Cao phúc soái đó Cơ hội nó tỉnh dậy có lớn hay không Độc dược trong người của cậu ấy Vẫn chưa vào quyết dịch Đây cũng là hy vọng duy nhất Chúng ta phải tranh giành từng phút từng giây Mau lên Cao huynh và dân cô nương mới gặp lại nhau Lại gặp bất hạnh này La thích Nhất định phải nghĩ cách cứu Cao huynh Dân Yên cô nương đã dùng đủ mọi cách Đợi khi hồi phục được Ta sẽ dẫn chút chân khí cho cậu ấy Hy vọng sẽ giúp được La Thành Thúc Cao Phúc soái tỉnh lại Có khi nào có tác dụng phụ không Ví dụ hối đầu Miệng lạp xưởng Thối chân gì đó Nhà đầu thối này Đã lúc nào rồi Còn có tâm trạng nói đùa Cười lên nào mọi người Cười lên nào Chúng ta phải tin rằng Cao Phúc soái nhất định có thể tỉnh lại Mọi người đều đang kêu gọi hắn mà Có đúng không Đúng Hiền đệ không, lôi cô nương nói đúng lắm Cao huynh nhất định sẽ tỉnh lại, cố lên nào Đúng đó Là thúc à, ta đi xem thử nước đã sôi chưa Thiếu gia Số cuộc ai lại tàn nhẫn như vậy Hại thiếu gia ra nông nổi này Thiếu gia còn phải khỏe lại đấy Các nhân thiên tướng mà yên tâm đi Ông Trần nhất định sẽ phù hộ huynh ấy Thiếu gia Mọi người phải chú ý Nhất định phải để cao phúc soái nằm hoàn toàn trong nước Biết rồi La Thúc Thúc quan sát vết thương của hắn xem Đã thành màu đỏ Vết kim có xu hướng lan rộng Phần da xung quanh lở loét Mau lấy khăn ướt chút thuốc Đắp lên trên vết thương của hắn Nào nào Dựa cậu ấy lên một chút Diện tích lở loét càng ngày càng lớn Vẫn còn lở Vết thương vẫn tiếp tục à? lở Phải làm sao đây là thuốc tam lục Mọi người hãy thêm thuốc vào Chúng ta nhất định phải lấy độc trị độc Như vậy cao phú soái mới có thể sống sót Cao phú soái Hãy cố lên Tiểu ma hoa Mau đến giúp dì thiên tiêu một tay ờ, Lượng thuốc không thể ít được Lượng nước cũng không thể thiếu ừ, Cao phúc soái phải hoàn toàn nằm trong nước thuốc Vài canh giờ mới có thể ép hết độc trên cơ thể ra ngoài ừ, Được, tiểu thư hãy yên tâm Ông ngoại Phương thuốc của ông nhất định phải linh nghiệm Dân Yên Cô đang nói gì vậy Ta nói Cao Phúc soái đó bình thường đáng ghét như vậy Nhưng mà Bây giờ Ta lại thấy không nở Tôi từ đầu chúng Chúng ta ta là là 对的，无半点差别。楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此一世。云烟和娘一样的背影。七弟，七弟，七弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，七弟。 我要这样惩罚我了，好吗？云烟，对不起。你给我挺住！不是，我这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念背叛了师你出院，我什么都没有。陈三爷，我只喜欢你， <laughs> 我也要你只喜欢我。 啊，是要早生贵子！老天爷，没看见，没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你了。楚月大姐，左贝大哥，你们一定要幸福幸福！你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。